dù cho sương khói ngày mờ trốn xa ta vẫn về chung một nhà dù câu ca trí lời vội pha như lá hoa như sơn hà tàn bài theo tháng năm cùng thiết tha ta ngồi bên nhau chiều tà nụ cười em bóng trong nhẹ nhớ thương ánh sao xuyến nguyện luyện lừa em liều con Ít ngày đến hơ để hồn sâu vương hồn đấu chỗ dấu Hương tình cờ bất ngờ vương hơi thở Tỏi bước nhau rồi chợt tấu nhiệm màu Làn tóc em mới chợt xem gió thoảng Thoáng vô ưu mơ về lúc hẹn thề Bờ mi cong khắc trong nắng nhẹ đó khẽ lên lưu mơ phải trốn hồng trần và yêu nàng Sở hữu nhau trên đời thanh thang và thương nàng Thế giây phút bên nhau mãi là ngọc là vàng và hôn nàng để vì ngọt với mấy mối rồi cho cùng năm tháng bà theo nàng Nếu bạn trùng điện xem nhau có chút mơ màng Xuân vừa ấy Hà bỗng qua nhìn Cơn mưa chiều vừa ghé ngang rồi Em đến bên anh Cơn thơ mong rồi nhớ Hình bóng thiên tài Cơn tu hoài vì sáng thì anh là cầm sĩ nếu nặng cần trí kỷ thì kỳ sĩ là anh nghĩ từ cho em thì anh là đi